Xin chào ờ, tất cả anh em nhé Lời đầu tiên tôi ờ, xin gửi đến anh em cái lời chúc sức khỏe ờ, Chúc cho anh em khi đi chơi tài xỉu Đánh tài xỉu nói riêng và chơi cờ bạc bịp nói chung thì luôn luôn giành chiến thắng và những ai mà đang thua tha thì có thể lấy lại những gì mình đã mất và ờ, không nên mất những gì mình đang có hôm nay tôi ờ, muốn giới thiệu anh em về hai cái bộ hột về cái bộ hột tài xỉu khi anh em đi chơi tài xỉu đánh ờ, tài xỉu chơi cờ bạc bịp ấy, thì chúng ta có thể giữ hột hoặc là chúng ta muốn lắc cho hột đi nói chung là có thể lắc theo tùy ý của mình đó chính là cái bộ hột tài xỉu bay như anh em biết đấy hột tài xỉu bay thì bây giờ rất là hot ở trên thị trường bởi vì sao thứ nhất này là nó hoàn toàn không tang thứ hai nữa nó có thể chúng ta khi lắc ấy. thứ hai nữa là khi lắc chúng ta có thể giữ tài hoặc là giữ xỉu nói chung là gọi là lắc theo ý của mình như anh em biết bây giờ mà đi chơi ờ, tài xỉu hay là chơi cờ bạc bịp ấy nếu mà muốn đưa được những cái đồ không tang vào và chơi nó hiệu quả ấy, thật sự rất là khó nếu như chơi hên xui thì tất nhiên nó là đỏ đen tôi nói luôn là đỏ đen bây giờ anh em đi chơi xác định cờ bạc là gì cờ bạc là phải bịp đúng không ạ bịp hay còn gọi là đồ điếm nhưng quan trọng ấy, là mình chơi người ta nó không tăng thì người ta sẽ không thể à, làm gì được mình người người ta có thắng hay có thua vẫn không thể làm được ờ, làm gì được chúng ta bởi vì những cái đồ mà chúng ta đưa vào hột nắp dĩa hoàn toàn là xanh chín bình thường chơi như thế thì mới nó mới hiệu quả đúng không ạ thì tránh làm mất thời gian cho anh em bây giờ tôi sẽ thử anh em về à, thứ nhất là nam châm đây anh em nhìn nhé Đó. thứ hai nữa đây đây nó đều là hai bộ hột đây là một bộ hột 12 và đây nó là một bộ hột 13 ly cả hai bộ hột nó đều là hột bay hoàn toàn bình thường đúng không đây là về thử hột và dĩa rồi còn nắp thì tôi mới đổ nước vào đây để nhiều anh em có thể là chắc là do bị thua nhiều quá hay là um, bị uh, bán những cái đồ gọi là đồ, đồ um, bịp ấy. là bị tôi nói luôn gọi là bị lừa nhiều quá nên anh em sợ nghĩ là tôi sử dụng đồ camera hay thứ thì tôi cũng đổ hai cái ly, ly nước vào đây ở trong này và tôi ngâm bởi vì anh em biết đấy đồ camera mà gặp nước thì tất nhiên là không thể sử dụng được vì nó là đồ điện tử mà. đây nó là ly nước muối tôi thử cho anh em xem đó hột nổi hoàn toàn bình thường nhé ba con nhất nổi lên này tôi sẽ thử xem con này đó, bây giờ lại lên ba con ngũ này đó là tôi thử vừa thử bằng ờ, nước muối bây giờ tôi sẽ lau cái bộ hột này đi và tôi sẽ dùng hai cái ờ, nắp một cái nó là cái nắp sơn à, xin lỗi một cái nó gọi là cái cống cuộn và một cái nó là cái thố đường bởi vì có thể là mỗi vùng miền anh em sử dụng những cái nắp khác nhau có thể là sử dụng cái thố đường này, hoặc là cái nắp sơn hoặc là cái cống quận bất kỳ có những ờ, chỗ anh em còn sử dụng cái ờ, chén để đựng mắm nói chung là đồ gì cũng được quan trọng là hiệu quả của cái bộ hột này khi lắc thì chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu hay là lắc hột đi được đấy mới là cái điều quan trọng anh em nhìn hột thì hoàn toàn bình thường để tôi lau lại một chút nữa nó dính nước chén dĩa nắp thì hoàn toàn bình thường anh em nhé yên tâm 100% là sản phẩm này hoàn toàn không tang nếu mà anh em đến ấy, mà mua hàng hoặc là muốn tư vấn điều gì về tài xỉu thì có thể là không tin thì cứ gọi điện trực tiếp cho tôi <laughs> qua số điện thoại à, trên màn hình ấy, 09 88 6132 hoặc là 09 30 22 22 tôi thử sắp đổ cả hai anh em đi hai cái này thì tôi cũng chưa thử bằng 500 à, nữa. bây giờ tôi sẽ thử luôn sang 500 Đây, đồ 500 thì chắc chắn là nó sẽ bị dính đây nữa. anh em nhìn này. hột xoay tròn bình thường này 500 thì chắc chắn là dính rồi anh em nhìn này ok ạ bây giờ tôi sẽ thử dọi đèn cho anh em xem bao luôn rồi anh em hột này hoàn toàn không tan đó anh em nhìn nhé trong nhé trong như tuyết và trắng như ngọc sinh đó hột bao trong suốt bây giờ tôi sẽ thử cho anh em để cách lắc khi lắc thì chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột đi được tôi đã video luôn với anh em một điều này để anh em ờ, tránh hiểu lầm <clears throat> về cái bộ hột này ấy, thì khi lắc ấy nó có chén phản cái gì thế thôi đồ không tang thì nó khác với đồ nam châm đồ có tang đồ có tang thì khi lắc thì ví dụ như là chén ờ, dĩa hoặc là hột hột là hột ờ, ví dụ như là nắp hai chiều hay gọi là nắp hai cực thì tất nhiên nó có tang thì nó sẽ hiệu quả hơn còn đây là đồ có tang thì nó sẽ không được hiệu quả như cái đồ không tang có thể là nó có những cái chân phản nhưng mà tỷ lệ phản nó không nhiều bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về bộ hột này trước và tôi sẽ giữ tài trước cho anh em nhé một chén tài hai chén tài 3 chén tài 4 chén tài Đó, bây giờ sang một chén xỉu anh nhé giờ tôi sẽ ờ, giữ xỉu một chén xỉu hai chén xỉu ba chén xỉu bốn chén xỉu 5 chén xỉu Đó, bây giờ nó sang tài rồi bây giờ những thế hột như này anh em có thể nhiều ờ, anh em rất là làng hoặc là người chơi làng rất là thích đánh tài đúng không? tôi sẽ lắc từ tài qua xỉu hai ba năm anh em nhé hoặc là những thế hột như này nó khó hơn một chút ví dụ như là hai bốn năm nhiều anh em có thể là rất là thích đánh ờ, tài đúng không nhưng tôi sẽ xin lỗi thích đánh xỉu tôi sẽ giữ tài đó năm năm bốn anh em nhé anh em nhìn hột thì vẫn còn đang quay tròn ở trên ờ, dĩa bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ hột 10 đây nó là cái bộ hột 12 ly và đây là bộ 13 ly tôi sẽ thử sang cái còng cuộn này đang tài tôi sẽ giữ tài 336 anh em nhé một chén tài 443 hai chén tài 256 ba chén tài bão bảo bang 4 này 4 chén tài 661 và 5 chén tài đúng không bây giờ tôi sẽ lắc từ tài quay xỉu một một hai này một chén xỉu một bốn năm hột vẫn quay tròn anh em nhé hai chén xỉu một hai sáu này ba chén xỉu ba ba bốn này bốn chén xỉu bây giờ tôi sẽ lắc từ xỉu về tài à, lắc hột đi đó ba bốn sáu ấy hoặc là từ tài tôi lắc về xỉu đó một bốn năm hột vẫn quay tròn rồi qua tài đó bốn bốn ba tôi lại đưa về xỉu đó, như chén này gọi chén phản này chén này lên bão như chén này thì tất nhiên là chúng ta sẽ không bị mất tiền à, ờ, chén này thì mình sẽ vơ mặt xỉu và ăn mặt tài tôi sẽ thử lại cho anh em những thế hột khó hơn như ví dụ như là 144 bây giờ hầu như là là những thế hột như này mọi người sẽ đánh à, về tài rất là nhiều nhưng mà tôi sẽ giữ xỉu Đó, 1 2 2 tôi sẽ thử lại một lần nữa những thế hột khó như này nhé 144 này tôi sẽ giữ xỉu đó 116 anh em thấy cái ờ, hiệu quả của cái bộ hột này như thế nào nó rất là ờ, ok đúng không ạ bây giờ những cái đồ không tang mà đưa được vào thì mà chơi hiệu quả như thế này thì rất là khó bởi vì sao vì chơi được nhưng mà hiệu quả của nó ừ, quan trọng ấy, là cái phần thắng của anh em ấy, nó có được như ờ, ý muốn không mới là đấy mới là điều quan trọng cái hố tài xỉu bay này thì nó là cái sản phẩm độc quyền của cơ sở Tuấn Hùng chúng tôi anh em gọi điện đến ấy mà nghe cái giọng của tôi thì chắc là tất nhiên là anh em sẽ nhận ra anh em nếu anh em nào không tin ấy thì cứ gọi điện cho tôi và có thể đến trực tiếp cơ sở tôi test hàng và thử hàng